Xin chào ờ, quý vị và các bạn nhá Vào một ngày hôm nay rất là đẹp trời đây Các bạn ờ, thấy thế nào khi mà tôi mặc trong cái trang phục như thế này Tất nhiên không phải là đẹp lắm và cũng không phải là xấu lắm Và ngày hôm nay có một cái vấn đề mà chúng tôi đang định nói đến Và cái câu chuyện này không có gì mới mẻ cả Và câu chuyện này nó có cách đây hơn 30 năm rồi các bạn ạ và đó chính là đây là trên tay tôi thì đang cầm một đồng tiền trị giá là 2.000 đồng liệu có bạn nào từng hỏi rằng những cô gái trong tờ tiền 2.000 đồng này ở ngoài đời thật sẽ như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta nhìn lại một cái câu chuyện và chúng tôi sẽ phải nói đến về câu chuyện nhọc nhằn hành trình tìm những cô gái in trên tầm tờ tiền 2.000 ngoài đời thật. Đã hơn 30 năm trôi qua, thì ngay từ đầu tiền này được phát hành thì nhiều người thắc mắc là ba những công nhân đang làm việc ở mặt sau tờ tiền là ai. Và tới tận nhà máy nơi ba công nhân nữ từng làm việc. Trong bối cảnh bối cảnh được lựa chọn để in mặt tờ tiền uh, nhà máy sợi Nam Định khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định phát hành tờ mệnh giá 2.000 đồng vào năm 1988. Các bạn chắc vẫn còn nhớ. Mà trong khi đó thì hình ảnh ba nữ công nhân đang hăng say làm việc thì được tạo nhiều ấn tượng điểm nhấn. Để giải đáp thắc mắc về những nhân vật trong tờ tiền 2.000 đồng là ai thì chúng ta cũng đã về đến nhà máy sợi Nam Định. Nay đổi thành công ty cổ phần dệt may Nam Định. Thật đáng mừng thì tại đây vẫn còn nhiều công nhân đã từng làm việc từ thập niên 70 của thế kỷ trước khi được hỏi là những cô gái trong tờ tiền, nhiều công nhân lão làng, đình ninh. Đúng đúng, đây là công nhân của ba nhà máy chúng tôi. Đây là ba công nhân của nhà máy chúng tôi, nhưng họ không thể xác định được tên tuổi nhân vật chính. Và đến nay, công nhân trong nhà máy vẫn đang sử dụng quần áo bảo hộ lao động như họ đã mặc. Nhưng ba phụ nữ này là công nhân nào nhỉ? Nhìn họ quen quá. Và những người công nhân truyền tay nhau bàn tán. Tưởng rằng sau khi gặp phó giám đốc của phân xưởng dệt Bùi Văn Đặng khi mà câu chuyện được sáng tỏ nhưng có vẻ nó càng ngày càng gây tò mò hơn. Tôi về nhà máy công tác từ năm 1970 thì bức ảnh được in trong tờ tiền xưởng dệt C23 là công nhân trong ảnh chính xác là công nhân công ty của chúng tôi. Tôi nhận được họ qua trang phục lao động đặc thù công nhân dây chuyền truyền dệt. Nhưng mà tại sao tôi không rõ là ba người phụ nữ này là ai? thì sau một nguyên một ngày nhiệt tình hỏi dò dò hỏi về toàn bộ nhà máy thì phó giám đốc lập tức gọi điện cho công nhân nghỉ hưu nhưng tất cả đều lắc đầu không nhớ rõ còn về việc mà tìm hỏi họa sĩ thiết kế thì theo như tài liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Văn Quế là người trực tiếp thiết kế mặt sau tờ tiền 2.000 đồng. Ngay sau đó, Ông Quế đang ở ngoài 40 và hiện đang công tác tại tổ họa sĩ, phòng thiết kế mẫu, cục phát hành tiền tệ và kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Và hiện nay nhà sĩ Nguyễn Văn Quế đã nghỉ hưu mà khi có ý kiến cho rằng là ba cô gái trong bức ảnh hình là có vẻ là do họa sĩ tưởng tượng ra vẽ. Thì ông Quế ngay lập tức giải thích là tưởng tượng ra nhân viên nhân vật làm sao được, tôi phải có hình mẫu cụ thể mới được ừ, thiết kế trên tờ tiền. Đó là ba nhân vật có thực chứ không phải là tưởng tượng hay hư cấu gì cả. Những tư liệu của họa sĩ Quế đã được ông lựa chọn từ kho ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, một bức chụp về dây chuyền sản xuất sợi. Bức ảnh còn lại là chụp ba nữ công nhân đang tháo đang thao tác dây chuyền và những bức ảnh được lựa chọn có phải là tiêu chí phù hợp để bối cảnh đất nước bấy giờ phù hợp với mệnh giá của tờ tiền chuẩn bị phát hành thì ông Quế cho biết. Khi được hỏi về ba cô gái trong tờ tiền là ai, người xạ sĩ già này ấy này khi làm thủ tục xin hai bức ảnh từ thông tấn xã Việt Nam thì tôi chỉ khai báo có một lý do cho hợp lệ chứ không có lý do chính xác. Việc xin tên tác giả của hai bức ảnh cũng như nhân vật của ảnh thì cũng chẳng kịp làm. Thực tế, tính chất của một tính chất bảo mật của một công việc thiết kế tiền không cho ông làm việc đó. Như vậy đã sau gần 30 năm kể từ khi tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng được phát hành, những câu hỏi về ba cô gái trong bức ảnh vẫn là một bí ẩn nhưng có một điều chắc chắn là, là họ vẫn đang là công nhân tiêu biểu và hăng say làm việc trong không khí chung của cả nước thời kỳ ấy. Và vâng, chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau. Và chúng tôi xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn.